Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng với bếp với mình nha Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu với các bạn món ăn rất là ngon Một món ăn của Việt Nam mà có hơi thở của phương cách châu Âu Đó là món vịt cuốn nhân sen rim dừa non với bánh khoai mì hạnh nhân Rồi cả nhà cùng vào với mình nha Chúng ta sẽ có ức vịt với các bạn, mình sẽ dùng ức vịt là khoảng 1 kg đến kg rưỡi các bạn nha mình sẽ phi lê các bạn nha và chúng ta sẽ có ngầu lý nha các bạn mình sẽ có là một đến hai lạng các bạn nha cần tà cũng vậy khoảng một lạng các bạn nha bóp và sẽ có à, bó xôi các bạn à, cũng khoảng cỡ một đến hai lạng các bạn nha ngoài ra sẽ có măng tây nè mình sẽ sử dụng một lạng măng tây rồi củ sen mình sẽ cắt các bạn cắt xong ngâm nước luôn à, một lạng luôn cà rốt cũng vậy một lạng luôn cắt lá cắt mỏng các bạn rồi hạt sen là cũng nhẹ đô là một lại các bạn nha các bạn nhớ luộc trước nha rồi gừng nó cho một xíu thôi rồi mình để cho 50 gram các bạn rồi muối sẽ cho 5 gram rồi nấm đông cô thì mình sẽ cho 30 40 gram cái ngâm nước các bạn nha rồi hạt nêm sẽ cho khoảng 10 15 gram nha dầu ăn cũng vậy mình sẽ cho là 30 ml và hành lá sẽ dùng là 100 gram các bạn nha rồi thì mình sẽ làm cái phần à, nhân trước các bạn nha thì đầu tiên mình sẽ bắt chảo nóng mình cho dầu ăn vào rồi khi dầu nóng mình sẽ cho các nguyên liệu như củ sen cắt lát nè các bạn cà rốt cắt mỏng luôn và nấm hôn cô mình sẽ xài các bạn nha xài cho nó chín Rồi. tiếp tục mình sẽ cho băng tay và hạt sen vào thì ở đây có hạt sen là nguyên liệu khó chín nhất nên mình sẽ luộc trước các bạn nha luộc khoảng 15 20 phút cho nó chín rồi mới mình bỏ vô các bạn tại vì củ sen nó rất là lâu chín các bạn thì cái củ sen này các bạn nhớ cách nó cắt mỏng và ngâm nước bạn nha chứ không nó sẽ à, bị à, bị đen đó nó giống như cái kiểu cái cây mình đó ngâm nước đá nó sẽ không bị à, đen đồng cô cũng vậy các bạn nhớ ngâm nước trước tại vì ngâm nước sẽ nở ra à, khi mình nấu sẽ ngon hơn và mình à, giảm bớt được cái mùi tanh mùi hôi của nó rồi măng tay các bạn nhớ là với bàn tay lớn thì các bạn nhớ rút vỏ các bạn nha còn bàn tay nhỏ thì các bạn có thể cắt cái phần ờ, phần ở giữa trở lên nó sẽ ngon hơn giòn hơn sẽ ờ, cho củ sen vào lượn vào các bạn nha đừng đừng tạo mùi thơm ngoài ra mình sẽ cho tiếp là hành lá luôn nha các bạn và cho thêm một tí xíu muối đó nó tạo vị đậm đà các bạn nha sẽ có có đặc điểm giống nhau ví như là món đạm như ít vịt ít gà sườn bò đó sẽ có thêm rau củ măng tây cà rốt bắp nè rồi sẽ có thêm nước sốt rồi sẽ có thêm một phần là tinh bột các bạn như khoai bánh mì khoai mì rồi ờ, thêm ờ, cái bột bắp này tức là bánh bắp các bạn đó những cái hay ăn một dĩa là bạn sẽ no luôn mà rất là đảm bảo dinh dưỡng như thế này rồi tiếp theo mình sẽ làm phi lê ức vịt nha các bạn thì à, cái bài này mình chỉ cần ức à, vịt thôi sau mình sẽ phi lê mỏng để mình cuốn lại giống như cái bài à, mình làm chả giò cá đó thì nó hơi khó cho bạn nào mà ít sử dụng file thì hơi khó nhưng mà cứ tập từ mình sẽ quen mà thì à, cái bài này mình dễ hơn bài cá là mình file không cần mỏng lắm đâu à, nếu mỏng lên càng tốt thì mình sẽ cuộn lại mình sẽ tiêm lên à, nó rất ngon các bạn nha rồi mình sẽ cắt phần cánh những phần xương chứ rồi phần cánh này mình không có dùng tới các bạn nha sẽ lắp phần thịt ra các bạn nha bỏ xương thôi thì cái xương này lát mình sẽ viêm chung để tạo độ ngọt các bạn thì cái món ức vịt này mình sẽ có hai bài đi bên nó một bài thì món gì là bài này với một bài sẽ là món âu thì bài món âu thì nó sẽ làm cách khác thì âu thì nó, nó ăn phải giữ được cái vị vịt đó thì người ta mới biết đó là vịt chứ không thể nào mình với món á mình nó hay như vịt tanh quá mình lấy rau củ nó gia vị khử mùi thì nó sẽ mất mùi vịt nhưng mà nó sẽ không còn cái gọi là cái chất vịt của nó nữa nên ở Âu người ta vô ăn món gì là phải dùng còn ờ, nếu hương vị còn nguyên của món đó luôn thì mới đúng là dinh dưỡng tốt được nên bạn nào ở Âu sẽ hơi khó ăn vì nó vô tù hay là vẫn còn cái mùi hơi hôi thì vịt cái mùi cũng vậy nó một hơi lông nó, sẽ khó ăn còn cái món này mình là theo kiểu Việt Nam á, thì mình đã nấu mà hầm riêng cái món vịt này nó sẽ có cái cái nguyên liệu đó là mất đi cái mùi của cái à, mùi hôi hôi lọc của vịt đó ăn sẽ rất ngon đó, thì mình với một món ốc vịt mình sẽ làm chế biến theo kiểu việt và theo kiểu uh, cho ông với các bạn xem nha thì mà mấy bạn đó sẽ có ngoài mình sẽ giới thiệu về món ốc vịt mà kiểu cho âu luôn thì một miếng gà các bạn hãy phi lên khoảng ba bốn miếng nhỏ trong đó đó cuốn lại này nha cuốn lại thì mình sẽ dùng chỉ cho mình định rồi sau khi mình đã vi lên được hai miếng rất khá là lớn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phi lê nhỏ nhớ các bạn phi lê nhỏ từng một miếng để mình cuộn các bạn nếu các bạn nào mà khéo phi lê càng nhỏ càng tốt nha mình sẽ cuộn nó thì nó đẹp và ăn nó sẽ không có khô tức là nó sẽ không có bị nó to quá đó như miếng này mình sẽ phi lê được là khoảng 3 phần Đó. nếu bạn nào khéo thì 4 phần thì một cái, một cái mẹo nhỏ với các bạn đó là nếu mà muốn chia lê mà nó đẹp mà nó dễ và nó mỏng thì các bạn nên để ngăn đá trước để ngăn đá trước thì thịt nó sẽ cứng lại mà chia lê sẽ dễ hơn thì các bạn có để những cái chỗ như mấy tiệm mà cái hàng nhà hàng á em bò em để vô máy á đó là kia cắt rất mỏng và đều nhau thì phi ờ, lê cái này các bạn muốn ờ, phi lê đẹp thì các bạn phi ờ, lê mà dạng như thành kiểu quạt á mình cắt miếng xong mình mình tách mình tách làm đôi đó, nó sẽ một miếng to rất là đẹp càng to thì khi mình cuộn nó sẽ càng đẹp à, mình dễ cuộn nữa các bạn miếng nhỏ thì khó cuộn mình nó dễ rớt cái ok đây mình sẽ được những miếng lê đã cắt xong các bạn không có phải mỏng lắm nhưng mà cũng gọi là tạm chấp nhận được nó khá là lớn các bạn nha tiếp theo mình sẽ lấy à, cái dù hay là cái à, miếng chày miếng gỗ đó, mình sẽ ép hay là mình giả nhỏ giả nhuyễn á để cho nó mềm thịt ra và miếng thịt nó sẽ to hơn một xíu nữa các bạn thì kìm mình cuốn sẽ dễ hơn mình nào mà hay nấu ăn thì mình chuẩn bị mình cái dùi Đấy, mới chạy để mình ép khi làm bánh mình hay cán bột các bạn thì mình cũng lấy cái đó mình ép mình kén cho nó mỏng ra ra thì nó sẽ tốt nhưng mà cái này thì mình là các phê lê đập nó sẽ bể thịt các bạn nha tốt nhất các bạn quan trọng nhất là mình sẽ cuốn cho nhân vào miếng thịt phi lê để mình cuốn lại các bạn dạ. thì các bạn nhớ dùng tỉ để mình cuộn nha đó, vì miếng sẽ khá là to rồi các bạn lấy miếng phi ờ, lê có da có hạch đuôi càng tốt nó sẽ ngon lắm đó. Và mình cho nhân vào là cái phần ban đầu mình đã ờ, xào đó các bạn bao gồm củ sen hạt sen nấm đông cô đó cải bó xôi cà rốt xuyên qua những cái bài chả giò được tại vì cái này không chiên là mình sẽ chảo nên áp chảo thì cần à, cái độ mà nó à, nó nó thon gọn không hưởng như chảo đều được chỉ chỉ bài bò bò cũng dùng làm sốt tiêu á à, các bạn nhớ cho thêm uh, ngầu ý nha cứ quấn còn không thì cứ quấn bình thường thì mình à, cần nó bó cái miếng thịt lại là tốt rồi nó bó càng chặt càng tốt rồi. sau khi bóng thịt xong rồi sẽ bắt đầu mình áp chả các bạn nha chả cho thịt nó nó vàng mà mình sẽ đun lò nướng đó, các bạn thấy không đó những phương pháp áp chả lò của bên châu Âu đó. À, thì bài này món Việt mình áp mình sử dụng phương pháp châu Âu luôn đó. sự kết hợp giữa Âu vẽ theo là mình sẽ chảo các bạn nha mình cho ít dầu vào chảo nóng đó rồi mình sẽ áp chảo đó, dầu này mình dùng dầu đậu nành còn mốt sẽ có bài âu sẽ dùng dầu liêu bạn mỗi bài mình sẽ có dùng dầu khác nhau rồi mình sẽ cho từng miếng vịt mình đã cuốn vào thì có những miếng không đẹp mà bạn dưới gọi là chấp nhận được thì lát mình sẽ sử dụng mình à, app thì những miếng nào đẹp mình sẽ cắt mình cho lên và trang trí đó còn miếng nào không được đẹp lắm thì mình sẽ để mình thưởng thức sao các bạn nha thì áp chảo này thì khá là lâu á khoảng cỡ tầm 15 đến 20 phút á cho nó vàng đều cái chi vàng đều đó thì nó sẽ rất là đẹp khi áp chảo khi mình cắt ra rất là ngon mình sẽ có những nguyên liệu để mình rim dừa non các bạn nha mình sẽ có nước dừa các bạn là một ít các bạn nha đó, nước dừa già nước ngọt sẽ đi rất ngon mình sẽ có thêm nước lọc nữa các bạn đó, pha chung để mình riêng và mình sẽ có đường à, khoảng các bạn nha là 20 gram hạt nêm là 10 gram muối là 5 gram và bột năng sử dụng 20 gram nhớ các bạn nhớ pha thêm chút nước các bạn nha nó tạo độ sánh đó. đó. <coughs> món é thì hay dùng bột năng còn món âu hay ta dùng rút dùng bơ bạn để ờ, đặt lại cái nguyên liệu với sốt mà ra sẽ có thêm ớt các bạn nha để tạo độ cay cay được thơm và nước mắm luôn các bạn đó thì 50 ờ, lít ớt thì mình cho là một bụng một cái chỗ lớn là đủ rồi cay lắm rồi hiểm rồi và ờ, đây là cái phần mình đã chiên áp chảo các đều đó sau 2 phút rồi heo rất là đẹp các bạn nha vàng đều luôn đó rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rim à. thì mình sẽ rim hay gì lúc nào các bạn nha tại vì rim nó sẽ giữ cái à, độ ngọt của mình bên trong à và nút L là mình không tắc mình sử dụng ở bài sau à, xin lỗi mọi người <laughs> rồi mình sẽ để vào nóng các bạn nha vào nóng mình sẽ cho vịt vào lại cùng với những nguyên liệu cùng tim nước dừa đó à, nước dừa nước ngọt và ớt ngò ý, cần vào thì mình đã cho vào nguyên liệu nhân rồi chỉ cần theo nước mắm hạt nêm là đường thôi mình cho rất nhiều vào nha các bạn à, cái dừa này à, tại vì mình mua mình để đông đá đó bây giờ mình sẽ xả đông luôn nấu lên xả đông luôn bạn nha còn nào thì mua dừa tươi nhé, thì càng tốt đó, không thì có thể mua nước dừa nó chặt sẵn rồi đó, đó thì tiện hơn cái nào cũng được miễn là nước dừa ngon là riêu sẽ ngon nhất định những cái dừa già nước rất là ngọt các bạn riêu hay là cà ri cũng ngon lắm giờ dạ, làm cái món bắp bò hầm vừa trước mình làm nó cũng rất là ngon dừa ờ, nó ngọt nhưng không có béo như cốt dừa các bạn cho những cái ít gà nhân xay bây giờ mình cho vào mình đi với nước dừa nha các bạn rất là ngon rồi đó giờ rồi khá cũng khá lâu các bạn nha nhưng à, cũng phải cần nửa tiếng các bạn cho nước nó sạch lại nó thấm vô thấm vô cái gia vị thấm gia vị vô cái rút gia vị vô cái vịt rất là ngon xong mình sẽ cho kỹ năng cái tạo độ sáng nữa rồi bây giờ các bạn để lửa dừa nó ba phút cho nó thấm lên vậy và rút lại là xong đó. hồi nãy mình sử dụng hết đó các bạn cần tay mình tà, tạo mình hết bây giờ bắt đầu mình cho vào để mình đem luôn các bạn mình tạo mùi thơm nha để nó bỏ ủ tạo vào luôn các bạn và các bạn nhớ hồi nãy mình đã nói đầu là lý là cái những phần xương mình chặt á cánh chặt á mình không, không có bỏ mà mình sẽ cho vào lúc này các bạn để những cái xương nó ra mình lúc ngọt á thơm đó mình sẽ đem chung luôn xương vậy đó đây những cái phần filet à, ban đầu đó để mình cho vào cái mình nó tạo ngọt các bạn tại vì ngoài nước dừa nước ngọt nước dừa thì nó có hình nước ngọt của xương với vịt đó nó thì nó càng ngon hơn các bạn thêm mùi dịch nhưng mà lại không hơi mùi dịch sau này mình sẽ giới thiệu với bạn các món âu thì bên âu thì nó ít dùng phần cánh hay phần à, cổ hay phần những à, phần khác nó chỉ dùng à, ức nè hay là đùi tại vì âu thì nó hạn chế nó cái một cái một cái một phần mà gây mùi một phần mà nó nguy hiểm sức khỏe đó. như nó người ta hay chích thuốc vào cái cánh hay là tăng trưởng hay gì đó ta cũng lo sức khỏe người ta cũng hạn chế những cái bộ phận mà dính dễ bị ờ, ảnh hưởng sức khỏe và tức là nó chích vô thì sẽ có thuốc mà ăn vô thì không biết có bị ung thư hay bị gì không nhưng mà thứ nhất là đề phòng vẫn hơn rồi giờ sau đó mình cho 500 ml nước đồng vào các bạn nha rồi mình riêng nửa tiếng ok và sau nước tiếng thì mùi thơm như nước khắp phòng luôn rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái ức gà của nhân nhân lim sen như vậy, lim sen lim dừa ra tại vì nó đã chín rồi đó lấy ra là mình sẽ rim tiếp cái phần uh, xương còn lại với cái phần cái rau từ tay ngồi lý nha để mình lấy cái nước sốt số rất là ngon bạn này cho đến tới thực tại là cuối cùng để cho những cái xương biết hết chất ngọt cùng với cái rau củ ngọt nha khi mình tiêm thêm 50 phút thì mình sẽ lấy những cái rau ra các bạn nha rau cần rau lò rí nha vì nó đã hết chất rồi mình sẽ mình sẽ mình sẽ cho những nguyên liệu ban đầu như những nguyên liệu làm nhân á như củ sen là đốt nó khô dư các bạn các bạn cho vào lại cái nồi để mình tiêm tiếp lấy cùng nước ngọt nha bởi vì nhân nhiều quá mình muốn hết các bạn hãy cho vào nồi để mình tiêm tiếp với là củ nữa rất là ngọt thế này. Thank you. khi mà hơn một tiếng trôi qua thì nước đã lấp lạnh rồi mọi người ơi thơm lắm luôn các bạn thấy đẹp chưa rất là đẹp luôn nha bây giờ mình bóp những cái nguyên liệu của xương ra hết nha để mình nếu phần nước ờ, cốt á là phần nước nước uh, riêng các bạn đó, mình sẽ nấu một nữa cho nó săn lại mình sẽ mình cho bỏ chút nước bột bắp nữa là mình từ cái phần sốt cực kỳ ngon mọi người nha mình sẽ nấu xăng lại rồi mình sẽ bỏ chút bắp vô lá sốt xăng lại nữa cái mình tôi chứ chưa nấu nó đang nấu sao nấu hả à, <coughs> chưa nấu rồi mình đã có phần sốt của các bạn thấy không bây giờ mình tiếp tục mình sẽ làm bánh khăn mì hạt nhân kèm với các bạn mình sẽ làm bánh khoai mì hạt nhân mình khoan mì các bạn nhé đụng bỏ, canh nước đá nha canh muối nha là 500 gram nè rồi khoai mì các bạn bột mì mình sẽ 20 gram rồi cái um, dừa nạo là 20 gram 5 không sẽ cho 100 gram các bạn nha cho nó nhiều rồi thành nhân 100 gram luôn đường mình sẽ cho ta khoảng 20 gram một cái trứng gà và một chút bột thịt gà để tăng gia vị cho bạn khoảng 5 đến 10 gram sẽ chỉ bên trong các bạn thì mình ăn sẽ ngon hơn không bị dính thì à, lát mình sẽ uh, dùng máy mình uh, xay xay uh, nhỏ ra để mình uh, làm bánh khoai mì vì sau khi mình đã luộc chín nè mình sẽ bắt đầu mình vớt ra các bạn nha mình vớt ra để mình à, xay nhuyễn chuẩn bị máy xay thôi lại thấy mấy công dụng của cái máy xay cái năng chưa nó nhiều công dụng lắm mọi người đỡ phải uh, bào nó còn mỏi tay luôn hầu như mình dùng máy này khá nhiều đúng không thì mình nó xay được nhiều thứ là sẽ khô các bạn thứ hai nó sẽ không ngừng diễn lắm và xây rồi thôi đó, xây sơ các bạn cho nó, ờ, nó nhỏ ra là ok rồi mình cho lại vào tô là trộn với nguyên liệu hồi nãy các bạn nha trên giàu tố thôi nếu có hành lá nữa thì cho thêm vào của mình nha hành lá cũng đẹp ở đây nó thân mềm ăn ờ, ăn mặn á nên ờ, mình sẽ có thêm nguyên liệu như bột thịt gà bột đen vô nhưng mà có thêm chút đường nữa cân bằng vị các bạn đây rất là ngon nha chiên kèm ờ, thêm một chút bột mì để để tạo được cái dính các bạn rồi trộn đều lên trộn đều lên và mình sẽ đem hấp các bạn nha xửng như vậy hấp xửng khoảng 3 phút thì các bạn nhớ mở lửa xửng à, cho nóng trước này mình bỏ như thế này nhưng mình tắt là nấu bếp là phải để lửa nóng lò nướng như vậy để nóng mình bỏ vô hay là tính thời gian tính là lúc nước sôi các bạn chính xác chảo nóng mình sẽ cho một tí xíu dầu và mình sẽ cho phần bánh mì vào một các bạn có thể dùng cái khuôn mình cho vào khuôn mình chiên hai các bạn cho vào ờ, cái gì nè nó hình tròn rồi sau đó mình lấy khuôn mình cắt làm làm cái phần trang trí cũng được đó, cái này cũng được các bạn nha ép xuống ép xuống rồi sau đó mình lật mặt lại như chiên apply nữa này nó sẽ đẹp dàn đều á, ngon hình nó trang trí điểm đẹp lắm Ok, sau khi đọc chỉ xong thì mình cắt cho các bạn xem trước nha à, Những cái phần đầu, phần đuôi khá là không là đẹp nên mình sẽ cắt cái mỏ này mình sẽ sử dụng rất là dễ nữa